Vâng, xin chào toàn thể 500 anh em đã quay trở lại với kênh youtube của điện tử T Casino Thưa anh em, hôm nay thay mặt T Casino xin phép được giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm đánh bài bịp cao cấp nhất trên thị trường hiện nay Đó chính là con à, máy đánh bài CVK 500 Đấy, Dòng CVK 500 của năm 2020 được nâng cấp rất là nhiều Kể cả về tốc độ đánh cũng như là <clears throat> mẫu mã rồi uh, uh, các uh, bộ môn có thể chơi được trước thì à, nó chỉ chơi được một số bài lá cơ bản thôi nhưng giờ thì à, bài lá nào nó cũng có thể chơi được Đấy, đây anh em mở hộp cho anh em nhìn này con CBK 500 rất đẹp bên trong hộp kèm theo nó sẽ gồm một uh, tai nghe siêu nhỏ cũng như là một cục pin dự phòng cho anh em khi anh em mua sản phẩm chúng tôi sẽ uh, kèm theo phụ kiện đầy đủ cho anh em còn đây là tôi làm review cho anh em nên tôi chỉ mang một con máy trong kho ra thôi Đấy test thử cho anh em chơi anh em nhìn nhé cái mẫu mã bên ngoài của nó đây mẫu mã bên ngoài không khác gì một con uh, điện thoại bình thường đúng không ạ anh em cầm trên tay anh em lắp sim vào nghe gọi bình thường đấy con này lắp sim vào nghe gọi bình thường anh em vừa có một con uh, điện thoại để nghe gọi để uh, vào mạng lướt web Facebook ngoài ra anh em còn uh, xem YouTube đấy uh, thì anh em lại còn có thêm một cái chức năng nữa là chức năng đánh bài đấy giao diện bên ngoài của nó không hề có một cái ứng dụng nào là đánh bài cả đấy, nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm là khi mình vào sòng vào sới đấy, người ta mượn điện thoại của mình kiểm tra nghe gọi thoải mái không sao cả đấy. để sử dụng được con máy đánh bài này thì anh em cần phải có một bộ bài mã vạch kèm theo đấy. À, khi đi chơi anh em đã luồn được bộ bài mã vạch là vào rồi thì anh em xác định là mình là người chiến thắng 100% đi đấy đây à, ngoài cái mẫu bài ca này ra bên uh, tôi còn rất là nhiều cái dòng mẫu bài khác bài quả táo rồi bài rồng vàng rồng đỏ kim cương rất là nhiều mẫu bài ở ờ, chỗ anh em hay chơi loại bài nào thì anh em chỉ cần uh, báo với tôi khi anh em mua máy chúng tôi sẽ tặng cho anh em thêm một cây bài nữa Đấy. anh em hãy nhớ là hãy ấn đăng ký kênh để nhận được cái khuyến mại này thì đây tôi sẽ đi test thử con máy này cho anh em xem à, để vào được phần uh, chơi đánh bài thì anh em cần phải nhập một cái mã đấy mỗi con máy nó sẽ một mã riêng anh em mà mua hàng thì ờ, chúng tôi sẽ ờ, cung cấp cái mã đấy cho anh em đó anh em nhập đúng mã thì mới vào được người lạ mà mượn không biết mã không bao giờ vào được anh em cứ yên tâm ok đã mua trò chơi thì anh em ờ, ngoài mình hay chơi ba cây liêng các bộ môn như là phỏ sao lốc thì ở đây nó có hết thì tôi sẽ đi test thử cho anh em một cái bộ môn nhiều anh em chơi nhất đó chính là bộ môn liêng đấy bộ môn liêng các mã chơi đây mã anh em chú ý cho tôi nhé khi chơi liêng anh em chú ý cho tôi mã chơi là mã 68 chế độ số người chơi thì à, rất được rất nhiều người bao nhiêu người nó cũng có thể chơi được anh em nhìn này. bao nhiêu người thì nó cũng có thể uh, chơi được bình thường đấy anh em chọn đi tôi thì cứ chọn chế độ uh, à, 5 người chơi đi đấy còn các chế độ khác gần như là mặc định rồi còn cài đặt cụ thể như thế nào khi anh em mua máy tôi sẽ cài cho anh em đấy mình chỉ việc ấn bắt đầu trò chơi và chơi thôi anh em nhìn này màn hình này đây là camera hồng ngoại của nó nhé anh em theo dõi qua video thì sẽ thấy camera hồng ngoại đúng không ạ anh em thấy camera hồng ngoại chưa mắt thường không thể nhìn được camera hồng ngoại này nó sẽ quét được bộ bài mã vạch đây khi chơi anh em cứ để máy trong mặt mình bóc bài ra chế độ màu báo của máy này tôi đang để chế độ loa ngoài à, khi đi chơi thì anh em à, sẽ kết hợp với cái tai nghe siêu nhỏ máy báo sao anh em làm như vậy đấy còn đây tôi đang để chế độ loa ngoài để cho máy báo anh em nhìn này máy hiện 3 nghĩa là mình cắt đi ba lá để từ sau không thấy nói loa nhỉ để tôi trở lại xem nào đây chế độ loa ok mình bắt đầu trò chơi Đó. thấy chưa cái khoảng cách này anh em chú ý cho tôi nhá khoảng cách rất là rộng luôn 50 phân nó cũng báo mà 4 40 đến 50 phân trở lên nó vẫn báo máy báo 3 anh em nhìn tôi này một này hai ba Đấy, đúng ba lá nhá năm nhà chơi lật bài luôn cho anh em xem năm nhà chơi bài nhà mình lúc nào cũng là nhà lớn nhất 9 điểm Đấy, anh em nhìn đi chắc chắn 100% là bài lúc nào mình lớn nhất khi chơi thì anh em để màn hình ở chế độ chờ này nhé anh em có thể tắt màn hình đi Đấy. anh em thoát hẳn ra cũng được đây anh em ấn vào nút này anh em thoát hẳn ra để màn hình như bình thường như thế này anh em chơi máy vẫn báo bình thường đây hết luôn cho anh em xem nhé chơi trăm ván thì trúng cả trăm mà chục ván đúng cả chục chỉ cần để đặt bài ra máy báo 4 đúng không ạ anh em là người là một này hai này ba bốn chia từ anh em đó đây là chế độ báo lá bầu bài nó còn một chế độ nữa là chế độ báo hai nhà lớn nhất đấy đấy đây là chế độ báo nhân lá bỏ bài anh em nhìn đi 9 điểm to nhất chuẩn không ạ chính xác 100 phần trăm luôn còn uh, chế độ báo hai nhà lớn nhất và <coughs> đây tôi sẽ cho anh em xem chế độ báo hai nhà lớn nhất đấy tất cả các chế độ của máy đánh bài ok để vào lại anh em phải nhập đúng mã của nó đây giờ tôi sẽ cho anh em xem cái chế độ báo hai nhà lớn nhất đấy đánh cái chế độ này cũng rất là hay chế độ 68 đã hay rồi chế độ này còn cũng hay không kém đây báo máy báo 34 nghĩa là, nghĩa là nhà số 3 và nhà số 4 sẽ là nhà lớn nhất chia cho anh em xem này nhà số 3 lớn nhất và nhà số 4 lớn gì cho anh em xem điểm này đấy nhà số 3 8 điểm nhà số 4 là bao nhiêu điểm anh em em nhìn xem đây nhà số 4 3 điểm đấy anh em nhìn đi lớn nhất lớn nhì đấy máy báo 34 đúng không ạ 34 nghĩa là nhà số 3 là nhà số lớn nhất còn nhà số 4 là nhà lớn nhì tính từ nhà vị trí nhà mình đấy 1 2 3 đấy anh em nhìn này chuẩn xác không ạ 6 điểm này lớn nhất này anh em nhìn đi bài các nhà rất là thấp nhà này không điểm đấy cái nhà đi anh em nhìn đi chuẩn xác không ạ nhà này 3 điểm thôi cũng là nhà lớn nhì rồi đấy thì khi máy báo như thế anh em sẽ biết được nhà nào lớn nhất nhà nào lớn nhì để anh em biết là nhà nào sẽ tố láo nhà nào uh, <coughs> tố thật đúng không ạ khi máy báo nhà mình lớn nhất mình sẽ xuống tiền thoải mái còn khi máy báo nhà khác lớn nhất mà họ <coughs> hoặc là nhà khác không phải là nhà lớn nhất mà họ tố láo thì anh em cũng có thể uh, biết được đây 53 53 nghĩa là đây chia từ mình nhé 1 này 2 này 3 4 5 nhà số 5 này sẽ là nhà lớn nhất chia cho anh em xem 234 liêng luôn nhà số 5 này liêng nhà số 3 lớn nhì nhà số 3 9 điểm anh em thấy có chuẩn không ạ đấy đấy để mình biết những cái ván này mà mình tránh mình xuống tiền nó sao cho nó hợp lý ra vào tiền đồng cái đồng tiền cho nó hợp lý đúng không anh em đấy đây nghe nhìn này đặt ba ba một kể cả có cắt này người ta cắt này người ta cắt xong này đấy người ta cắt thì nó vẫn báo 54 đúng không ạ đấy 54 1 2 3 4 5 đấy 54 này lật bài cho anh em xem luôn cắt bình thường mình cứ đặt bài ra cho họ cắt bình thường thôi anh em ạ đấy máy báo 54 là nhà lớn nhất anh em nhìn xem có chuẩn không ạ nhà số 5 lớn nhất nhà số 4 lớn nhì đúng không hai nhà đều là nhà 9 điểm nhưng mà hơn khác nhau ở cái chất này này chất caro và chất 9 rô đấy anh em thấy con máy này báo có chuẩn xác không ạ đấy thì à, anh em muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0844 17 từ quý 9 đấy tôi sẽ à, tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cho anh em như là anh em cũng có thể ờ, comment trực tiếp xuống phía bên dưới thì ờ, hiện nay bên Tấn Tuân Casino đang có hai cơ sở chính là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông anh em nào yêu thích con máy này cũng có thể lên trực tiếp cơ sở để ờ, thử tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc vịt bên tôi đấy khi anh em được lên cơ sở thì anh em sẽ được thêm một cái khuyến mại nữa đó là gặp những người thầy người thợ của Tấn Tuân Casino những người thầy người thợ đó sẽ giúp anh em <coughs> tư vấn cho anh em Đấy, kết hợp con máy này vào trong cuộc chơi đánh như thế nào đánh ra làm sao hợp lý nhất Đấy, mình có những người thầy người thợ thì uh, nó sẽ uh, đảm bảo hơn anh em họ có kinh nghiệm đánh thì anh em có cái hàng rồi nhưng mà cách sử dụng như thế nào thì uh, cần phải có những người đi trước những người đã sử dụng rồi chỉ cho anh em thì anh em sẽ sử dụng hợp lý hơn Đấy, vào cuộc chơi Đấy, thì anh em cứ lên tận cơ sở là điều tốt nhất hoặc anh em ở xa thì chúng tôi cũng có thể uh, <coughs> uh, tư vấn anh em qua Zalo thì Zalo đây 0844 17 đấy anh em cứ tư vấn uh, qua Zalo đấy được nhé thì uh, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tấn Tuân Casino nhé Xin uh, chào toàn thể anh em